Hello, xin chào anh chị em và các bạn à, có mặt trong buổi livestream à, đêm muộn ngày hôm nay ạ. À. À, chúng ta sẽ đến một câu chuyện à, về một cái cựu thủ tướng Nhật Bản đó là Shinzo Abe, một trong những người mà chúng ta gọi điều hành kinh tế rất xuất sắc sau một thời kỳ giảm phát của nền kinh tế. Khi nếu các bạn nghiên cứu về cựu thủ tướng này thì chúng ta sẽ thấy là những cái thành tựu của ông trong suốt những năm ông lãnh đạo sẽ tuyệt vời như nào vì chúng ta hiểu rõ rằng là thị trường kinh tế nó vận động như thế nào nếu chúng ta nắm rõ được là với những cái chính sách của nền kinh tế vĩ mô của một chính phủ tác động như thế nào đến nền kinh tế đây là cách để chúng ta học để biết xem là thị trường nó vận động dưới tác động của nền kinh tế như thế nào và chúng ta sẽ có những giải pháp để chúng ta đầu tư hay tham gia thị trường à, hôm nay trong bản tin uh, cuối tuần Dũng muốn uh, hướng dẫn chúng ta để chúng ta nhìn xem là với những chính sách của một chính phủ đặc biệt là uh, chính phủ Nhật Bản sau rất nhiều năm chúng ta gọi là giảm phát thì một ờ, cái di sản mà thủ tướng uh, Shinzo Abe để lại đó là giải dụ đấy là uh, ông kích thích kinh tế bằng gì ạ à? bằng là econo Abe economic uh, việc mà thời điểm đó nền kinh tế Nhật Bản giảm phát trong thời gian rất là dài và khiến cho chúng ta gọi là đình trệ giảm phát là cái thời điểm mà giá cả đang rất là thấp và không có nhu cầu mua tức là dân người dân Nhật Bản họ có có xu hướng là tiết kiệm chi tiêu và dẫn đến giảm phát trong thời gian khá là dài và đây chính là lý do khiến cho nền kinh tế trong một thời gian rất dài không lên được. Tuy nhiên thì cái việc điều gì diễn giảm khi mà xảy ra như vậy thì ông Abe ông đã là đã được thắng thủ thủ tướng Nhật Bản và sau đó ông đã áp dụng chính sách đó là à, kinh tế economic đó là họ bắt đầu bơm tiền ra bơm tiền vào để tiếp tục bơm tiền vào thông qua những cái kênh một là gì ạ đầu tư chính phủ hai là gì ạ bắt đầu mua trái phiếu của các doanh nghiệp để bơm tiền ra khi mà tiếp tục bơm tiền ra qua các kênh như vậy thì khiến cho đồng gì ạ yên giảm giá và khi đồng yên giảm giá thì cái lãi suất bắt đầu có xu hướng giảm rất là mạnh và điều gì diễn ra theo các bạn nếu trong trường hợp nếu chúng ta nhìn vào một cái chính sách kinh tế eco uh, à, ab Shinzo ab Economic thì điều diễn ra tại vì Dũng nhớ trong thời điểm này nếu nếu anh chị em nào có theo dõi cái livestream của Dũng ở giai đoạn đó thì có một cái điều đó là gì ạ chúng ta có thể dự dự đoán trước là kinh tế Nhật Bản chứng khoán Nhật Bản sẽ như thế nào nếu chúng ta hiểu rõ được uh, những cái di sản mà ông Abe để lại thông thường thì với cái việc mà gì ạ chủ động bơm tiền ra rất lớn và uh, đưa chúng ta gọi là đưa cái đồng yên giảm giá rất mạnh nên ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp ở góc độ về đầu tư chúng ta gọi là đầu tư về đồng yên nhật thì điều gì ra lúc này đồng yên nhật mất giá USD trong đồng yên nhật mất giá thì lúc này chúng ta làm gì ạ nếu anh chị em hiểu rõ rằng là việc mà chúng ta biết là một cái uh, thủ tướng mới khi họ đưa ra những chính sách giả sử như đồng yên mất giá thì điều gì diễn ra chúng ta đang nhìn về góc độ để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là nếu một chính phủ họ đưa ra chính sách kinh tế vĩ mô có thể tác động như thế nào đến gì ạ à, đồng đồng nội à, đồng à, nội nội tệ của họ cũng như là à, nền kinh tế chúng ta sẽ vận động ra sao thế thì khi khi mà giảm tức là bơm tiền ra thì tăng chi tiêu đúng không ạ để tăng lạm phát tăng lên cái điều đầu tiên là tăng lạm phát tăng lên phải bơm tiền ra lúc này nhà đầu những người dân có xu hướng là gì ạ mua hàng nhiều hóa mua nhiều hàng hóa hơn nên chính vì vậy thì có cái điều lợi thứ nhất đó là gì ạ điều lợi thứ nhất là nước Nhật Bản là nước xuất khẩu khi đồng yên giảm giá bằng cách kích thích kinh tế thì dẫn đến nhu cầu người dân bắt đầu tăng cao khiến cho doanh nghiệp bắt đầu làm ăn tốt và bình thường thì những nhà đầu tư họ hiểu điều này nên họ bắt đầu có dòng tiền tham gia vào trước khi uh, những chính sách mà ông Abe đưa ra bởi vì uh, theo khảo sát thời điểm đó thì theo khảo sát của gì ạ uh, các công thông tin thì khả năng ông Abe chiến thắng là rất cao nên chúng ta có khi nào chúng ta đợi đến khả năng chiến thắng của ông AB chúng ta mới gì ạ à? chúng ta bán à, bán đồng yên hay là chúng ta có đợi đó để chúng ta sẽ mua những cổ phiếu mà xuất khẩu à, ở mức à, tốt nhất trong thời điểm đó hay không nên chính vậy thì việc có một cái thông tin như vậy việc mà chúng ta nắm rõ được cái thông tin như vậy thì để dự đoán được cái xu hướng của giá cổ phiếu Nhật Bản cũng như là xu hướng đồng yên mất giá trong thời gian đó thì đấy là một cái à, rất là về cơ bản nếu chúng ta hiểu rõ những cái chính sách như vậy thì chúng ta đưa ra những cái quyết định rất là đơn giản với nhà đầu tư cá nhân chúng ta tại thời điểm đó nếu không biết là các bạn nào có theo dõi ở à, những kênh uh, YouTube của Dũng phát thời điểm đó nếu anh chị em nào có nhớ tại thời điểm đó Dũng có chia sẻ đó là gì ạ thời điểm này là thời điểm đầu tư vào đồng yên Nhật cái thứ hai là nếu anh chị em nào à, đầu tư vào gì ạ à, bán khống đầu tư yên Nhật và đặc biệt là có thể mua cổ phiếu cổ phiếu tức là mua cổ phiếu Nhật Bản về đặc biệt là những cổ phiếu xuất khẩu trong thời gian tới và đây chính là những cái câu chuyện mà có thể các bạn nào đã theo dõi kênh của Dũng tại thời điểm đó thì các bạn có thể hiểu ai không biết là ai có nhớ rõ cái thời điểm đó nếu anh chị em nào có nhớ rõ thì comment số 1 ạ đã từng theo dõi những video và tại vì ở đây là giai đoạn rất là dài rồi rất xa rồi nhưng chúng ta có thể dự đoán được à, cái xu hướng của cổ phiếu hoặc là dự đoán được cái đồng tiền nội tệ của họ như nào để chúng ta có thể đầu tư dù là đầu tư gì ạ à, theo xuống thuận hay theo xuống ngược nó cũng sẽ diễn ra thế thì từ câu chuyện này chúng ta có thể liên hệ với tại thời điểm Việt Nam chúng ta chúng ta phải liên hệ với thị trường quán Mỹ và chúng ta có thể liên hệ với rất nhiều các thị trường chứng khoán khác nhau bằng một cái câu chuyện mà thời của ngài AB này ông cái gì ạ ông để lại những di sản như vậy sau đó thì à, về việc mà ông ngài AB ông có thời gian làm việc gần như là trong các thủ tướng thì ông là, là những người mà à, có thể nắm giữ nhiệm kỳ dài nhất trong các thủ tướng Nhật bởi vì ở Nhật thì cái việc mà à, các thủ tướng có thể trong một vài tháng thậm chí là một năm có thể thay bốn thủ tướng thì ông ab này ông đã nắm giữ một cái nhiệm kỳ rất là lớn và nếu ai nghiên cứu về chính sách của ab này thì chúng ta mới hiểu rõ là cái quy luật vận động của nền kinh tế làm sao để cho GDP Nhật Bản tăng trưởng rất là mạnh và với những cái gói kích thích kinh tế liên tục liên tục sau một quá trình giảm phát rất là lớn vậy ở đây chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu trong trường hợp ở một cái nào đó nó cũng có cái tình hình tương tự như vậy cũng giảm phát thì điều gì sẽ giảm việc kích thích kinh tế việc mà gì ạ à? tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế vào đúng thời điểm nó quan trọng là vào đúng thời điểm để cho nền kinh tế có thể quay vòng và hấp thụ lượng là số tiền lớn giúp cho nhà đầu tư giúp cho người dân có thể mua nhiều hàng hóa hơn đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta à, cần nhớ và tại thời điểm tức là tại thời điểm à, ngài AB hả đưa ra thì nó chính là lúc mà gì ạ à? kinh tế thế giới đó là lúc mà mọi thứ đang ở mức là tương đối là chúng ta gọi là cũng giảm phát cao là lạm phát cao nhất tại vì ở lúc đấy giá dầu à, tương đối là cao nếu anh chị em để ý năm 2014 thời điểm giá dầu tương đối cao mà nhiều nước trên thế giới lại tiếp tục giảm lạm phát trong đó Nhật giảm phát và việc mà kích thích kinh tế để đẩy cho gì ạ à, cho hàng hóa Nhật Bản giảm hơn đấy là một trong những cái chính sách mà chúng ta thấy là ngài LB là người rất giỏi trong cái quá trình điều hành kinh tế Ok và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái việc mà nếu chúng ta dựa vào cái chính sách của ông AB thời điểm đó và chúng ta quay trở lại về chính sách của Việt Nam trong thời điểm tại thì chúng ta thấy điều gì diễn ra cái điều đầu tiên chúng ta phải có thể thấy rằng là một là gì ạ nếu ở Việt Nam chúng ta thời điểm này trong trường hợp mà Mỹ bắt đầu tiếp tục gì ạ tiếp tục uh, lạm phát tiếp tục gia tăng thì điều diễn ra chính phủ Mỹ có thể nhé có thể lại tiếp tục gì ạ à? tiếp tục hút tiền về vậy khi mà hút tiền về thì đồng USD sẽ gì ạ à? tại vì nhiều người người ta sẽ có xu hướng là sẽ giữ đồng USD bởi vì uh, khi hút tiền về thì cái cái lãi suất của đồng USD bắt đầu gia tăng và chính vì vậy thì gì ạ à? làm cho cái tỷ giá của đồng USD với tất cả các đồng tiền khác bắt đầu nó có sự nới rộng ra tức là là ở đây chúng ta thấy là nới rộng ra và đây là một trong lý do khiến cho nhà đầu tư nước ngoài ở một số các nước khác ở các nước khác đầu tư nước khác có xu hướng gì ạ à? hạn chế đầu tư hoặc thậm chí là rút tiền về thế thì cái việc mà ổn định kinh tế vĩ mô đó là một trong những cái à, thời điểm quan trọng nhất là thời điểm này không phải là cái việc bơm tiền ra tại vì nếu bơm tiền ra chúng ta bơm tiền ra thời điểm này mà nó không đúng thời điểm thì điều diễn ra nếu tiếp tục bơm tiền ra mà không đúng thời điểm và bản thân là Mỹ lại tiếp tục lạm phát tiếp tục gia tăng nên nếu chúng ta điều hành kinh tế vĩ mô mà chúng ta chỉ phụ thuộc vào gì ạ phụ thuộc vào chưa chỉ tập trung vào nền kinh tế chúng ta để chúng ta bơm tiền ra thì điều gì diễn ra nếu trong trường hợp mà Mỹ tiếp tục lạm phát thì cái này nó tạo ra cái sự gì ạ ngược chiều nhau và chúng ta bơm tiền ra nó không có giá trị bơm tiền ra không giá trị nên ở đây chúng ta là tùy vào đúng thời điểm Vậy ở đây chúng ta thấy là nếu bây giờ hôm nay chúng ta quan sát một số các thông tin về trên thị trường chứng khoán thì điều đầu tiên chúng ta thấy là cái thông tin đầu tiên anh chị em để ý một chút là các thông tin về danh sách à, kẻ à, bắn thủ tướng AB à, và thứ hai là những cái thông tin này liên quan cựu liên quan không à, những cái thông tin này rất là nhiều tuy nhiên chúng ta vẫn có nhìn một số các di sản của AB nữa và chúng ta có thể đọc các thông tin này thì cái đây là cái thông tin mà Dũng nghĩ là nó sẽ quan trọng nhất với nhà đầu tư chúng ta chúng ta quan sát về cái thông tin của ngài AB này xem là những năm ông đưa ra chính sách của nền kinh tế đặc biệt là năm 2012 thời điểm đó nền kinh tế của Nhật Bản nó như thế nào với việc bơm tiền ra và chúng ta biết rằng là sau này sẽ có rất nhiều gì ạ à? có những nhiều giai đoạn nền kinh tế của Việt Nam nó cũng sẽ giống giai đoạn này và chúng ta đọc kỹ cái cái đặc à, cái, những cái ưu điểm và cái nhược điểm ở trong những giai đoạn này để chúng ta có những cái cơ hội à, tiếp tục đầu tư trong dài hạn bởi vì đây là những thông tin rất quan trọng và chúng ta nên tập trung vào những thông tin mang tính gì à, hiểu mang tính giá trị này bởi vì đây là những cái tin thông tin mang tính vĩ mô à, tiếp theo chúng ta sẽ có thể gì à, còn nhiều thông tin khác nữa nhưng chúng ta cũng thấy là có sự mâu thuẫn để chúng ta đã có thể xem quan sát cái sự mâu thuẫn chẳng hạn đây là chúng ta nhìn quan sát thì có một số cái thông tin chẳng hạn như là thông tin về ở đây có thể chúng ta sẽ nhìn đầu tiên là chúng ta thấy là giá thép Trung Quốc chả đấy đây là giá thép Trung Quốc thì đang cảnh báo về khủng hoảng vậy nếu giá thép Trung Quốc khủng hoảng tức là thừa cung ở ờ, cái nguồn cung thừa thì có thể ảnh hưởng đến Việt Nam và thứ hai chúng ta thấy là cái ở đây chúng ta là than thì tiếp tục tăng giá giá thép thì có thể xuống giảm và than tiếp tục tăng tăng giá nên dẫn đến cái nhiên liệu đầu vào của ngành thép có thể bị ảnh hưởng rất lớn nên chỉ cần đọc hai cái thông tin này chúng ta thấy là nếu cho là đầu tư cổ phiếu ngành thép trong lại là này là nó không được tốt lắm và là chúng ta có thể đọc thông tin về ngân hàng nhà nước tăng cường hút tiền vậy ngân hàng nhà nước tăng cường hút tiền hoặc lãi suất tổ liên ngân hàng vẫn tức là hút tiền thì đều gì ạ lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm thì chúng ta có thể đọc thông tin này vậy hút tiền để làm gì ạ hút tiền để giữ cho cái tỷ giá của đồng Việt Nam với gì à, ạ à? ngoại tệ nước ngoài để ổn định lại khi mà ổn định lại thì nền kinh tế chúng ta sẽ gì ạ à, không bị ảnh hưởng khi mà vĩ tiếp tục tăng lãi suất lên trong thời gian tới nên đây là những cái mà chúng ta gọi là kinh tế vĩ mô chúng ta còn tiếp tục theo dõi thêm ở một số các thông tin khác bởi vì chúng ta cần phải tập hợp chúng ta cần phải gì ạ sâu chuỗi tất cả các thông tin này xem là thực sự nó phản ánh như thế nào Dũng sẽ tiếp tục nói về các thông tin để chúng ta lựa chọn xem là nếu bây giờ trong xuống giảm hay một số khủng hoảng như này các thông tin nó tác động lên như nào thị trường và chúng ta hiểu rõ là một cái thông tin ở trên gì ạ trên báo chí giả sử thông tin là AB thì ông có thành tựu gì trong nền kinh tế Nhật Bản để chúng ta có thể học được từ thông tin đó chứ không phải chúng ta đọc về những cái thông tin mang tính chất là tiêu cực ở đây đó là bắn như nào thì những cái thông tin như vậy nó không làm giúp chúng ta tạo ra cái giá trị để chúng ta gì ạ đầu tư chứng khoán mà chúng ta chỉ ảnh hưởng đến cái tâm lý cảm xúc chúng ta ở trong việc mà chúng ta đưa ra quyết định trong đầu tư thôi ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số một đó tức là khi mà chúng ta đọc thông tin rất nhiều thông tin về ngài fb thì những cái thông tin như này chúng ta gọi là thông tin tiêu cực những cái thông tin mà chúng ta thấy là à, đây là thông tin cực nhưng nếu chúng ta thay đổi những thông tin đó là những thành tựu của AB những ông cái ông làm được và làm cho nền kinh tế của Nhật Bản tăng trưởng như nào thì đấy chúng ta gọi là thông tin tích cực và chúng ta những cái thông tin đấy nó sẽ tạo ra cái sự gì ạ chúng ta nhìn xem lịch sử với chính sách như vậy đúng không với chính sách như vậy thì chúng ta mới biết rằng là à, mọi thứ nó sẽ tốt như nào nếu chúng ta hiểu là ở một giai đoạn nào đó kinh tế Việt Nam nó cũng sẽ biến động như vậy và với việc bơm tiền chẳng hạn với việc bơm tiền ra khổng lồ thì thực tế là đồng Việt Nam có xu mất giá nếu bơm tiền ra và đặc biệt là gì ạ khi đồng Việt Nam mất giá và thì lúc đó à, bơm tiền ra nhiều thì chúng ta thấy là giá vốn sẽ rẻ giá vốn sẽ thấp xuống nhưng tuy nhiên thì những tài sản như là bất động sản chứng khoán bắt đầu gia tăng nếu trong trường hợp bơm tiền vào đúng thời điểm khi mà lạm phát ở mức cao nhất mà có xu hướng giảm lạm phát ở mức cao nhất và bắt đầu trên thế giới đồng tiền thế giới bắt đầu người ta cũng có xu hướng là biết là lạm phát ở đang ở mức bão hòa thì lúc này cái chị khả năng bơm tiền trên thế giới nó giảm dần thì cái việc mà Việt Nam lúc đấy bơm tiền nó mới gì à, ạ nó mới tạo ra cái cú hích cho nền kinh tế phát triển chứ không phải là bơm tiền lúc nào bơm cũng được nên ở đây khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta cứ nghĩ rằng lúc nào bơm tiền cũng thành công thì cái việc chính phủ bơm tiền sai thời điểm nó sẽ là làm cho nền kinh tế bị suy thoái mạnh hơn và đó chính là cái kết để chúng ta hiểu rõ rằng bơm tiền không phải lúc nào cũng bơm là thành công ở đây chúng ta có thêm một vài các thông tin nữa để chúng ta có thể xem là có thông tin nào từ cái câu chuyện của báo chí cuối tuần này cũng như là câu chuyện của nền kinh tế thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta mua cổ phiếu bán cổ phiếu hoặc là chúng ta nên đứng ngoài trên thị trường chẳng một cái thông tin khác nữa ở đây chúng ta thấy là đây là cái thông tin rất là uh, đây là một cái công ty chứng khoán họ đang đấy là uh, vn index đang ở mức uh, giá hấp dẫn có thể uh, mua tức là có có thể hướng đến cái vùng này vậy mà giá hấp dẫn mà ở có thể đến giá vùng này với cái việc thông tin mà chúng ta thấy ở trên thị trường như này thì rõ ràng cái thông tin này nó không phải là thông tin giá trị với chúng ta bởi vì đây là cái thông tin mang tính chất rằng là cá nhân và chúng ta đang dựa vào những cái gì ạ PE và với cái việc PE trên vùng cái chỉ số mà chúng ta gọi là à, xu hướng thị trường đang ở trong cái giai đoạn mà rất là nhạy bén như này thì cái việc mà những cái đợt mà thị trường có thể bị bẻ gãy à, bẻ gãy giảm sâu hơn thậm chí là giảm rất là sâu hơn trong thời gian tới có thể diễn ra và suất khả năng là rất là cao nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là một xu hướng giảm và quá trình chúng ta gọi là quá trình đi ngang trong một thời gian rất dài như này thì cái việc mà nó bị phá vỡ là nó phá vỡ sâu hơn sâu hơn rất nhiều tức là nó bị uh, xuyên thủng ra rất nhiều các cản rất lớn hoặc là trong trường hợp gì ạ nếu có đi lên thì nó cũng cần gì ạ nó cần rất nhiều thời gian để củng cố uh, trong trường hợp tích cực lắm thì nó đi lên nó cần rất nhiều thời gian để củng cố nên chúng ta cũng không vội vàng gì để mua theo một cái, cái mách nước mà chúng ta thấy là không rõ ràng ở đây đây cách mà mách nước không rõ ràng nên khi mà chúng ta đọc cái thông tin này thì chúng ta có xu hướng là giữ tiền chúng ta có à, xu hướng là giữ cổ phiếu và chúng ta có xu hướng là kỳ vọng cho cổ phiếu bắt đầu cho một xu hướng mới bởi vì ở đây là những thông tin của các chuyên gia nên chúng ta rất là dễ bị mắc một cái bẫy là chúng ta yêu cổ phiếu hoặc là chúng ta chưa muốn bán cổ phiếu dù là cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu mà thị trường không được chấp nhận ví dụ như đang dũng đang nói về cổ phiếu gì ạ ngành thép à, một là gì ạ giá thép có thể tạo ra sự khủng hoảng bởi vì uh, dư cung thép cái thứ hai là những cái chúng ta là nhiên liệu đầu vào để gì ạ giúp cho giá thành thép có thể tăng lên như là uh, than hoặc là uh, những cái liên quan đến những cái uh, liên quan đến sản phẩm để giúp để ảnh hưởng đến giá thép trong thời gian tới sẽ gì ạ, tiếp tục có thể có bị ảnh hưởng trong xu hướng tăng nên đây chính là lý do chúng ta thấy rằng là việc mua bán các cổ phiếu thép trong giai đoạn tới có thể dù có thể bị ảnh hưởng dù là gì ạ à, thị trường chúng ta có thể nhìn thấy đây là nó có những cái đợt kéo lên kéo lên kéo lên đây đôi chút nhưng thực tế là nó có thể bị ảnh hưởng rất lớn trong cái việc mà chúng ta định hình xu hướng cổ phiếu trong thời gian tới đặc biệt là ngành thép ok thế thì nếu chúng ta nhìn về góc độ về các cổ phiếu nhìn góc độ của thị trường chung cái này à, ngày mai chúng ta sẽ nói rõ hơn thì chúng ta thấy là với những cái biến động như này chúng ta chưa nói rõ được chưa thể biết rõ được thị trường nó sẽ à, tiếp tục giảm sâu như nào bởi vì những cái xu hướng giảm thì rất là rõ ràng quá trình hồi phục tuy rằng là cổ phiếu trần nhưng khối lượng đây lớn nó cũng chưa đảm bảo cho cái việc mà xu hướng tăng bởi vì tất cả cái này về căn bản nó vẫn là trong kênh xuống giảm dù là cái vùng này là vùng kháng cự rất là mạnh chúng ta có thể nhìn vài cổ phiếu khác kể cả SSI thì cái quá trình giảm sâu như này quá trình tích lũy đi ngang đi ngang rất là dài như này thì đảm bảo cho một xu tăng chúng ta cũng gì ạ rất khó để nhận biết được cái xu hướng cổ phiếu này khi nào bắt đầu bước vào chu kỳ tăng ok đấy là những lý do mà chúng ta cần phải nắm rõ được thế nên nếu nhà đầu tư chúng ta nhà đầu tư chúng ta cần phải làm gì lúc này việc chúng ta nắm rõ được cái chu kỳ thị trường việc chúng ta nắm rõ được các quy luật cung cầu việc chúng ta hiểu rõ về quản trị cảm xúc như nào việc gì để chúng ta biết rằng là làm thế nào để giữ cho được cái gì à, cái bên trong của chúng ta à, cái sự bình an trong tâm trí làm thế nào chúng ta nhận diện những cảm xúc cảm xúc một cách gì à, rõ nét để chúng ta có thể quản trị được làm thế nào chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu tức là quy luật cung cầu nó vận động ra sao những yếu tố nào tác động đến cổ phiếu giá ở đâu biến động giá cổ phiếu và đặc biệt là à, các nhà tạo lập họ sử dụng các nguyên tắc nào để chi phối cổ phiếu trong những đoạn khác nhau tiếp theo là chúng ta nói về nền kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng biết rằng là nếu nền kinh tế vĩ mô nó sự vận động rất là à, mỗi giai đoạn khác nhau vậy mỗi giai đoạn khác nhau thì cái việc mà ảnh hưởng của gì ạ à? ảnh hưởng của các uh, các chính sách kinh tế vĩ mô nó tác động như nào đến ngành đến nhóm ngành trên thị trường chứng khoán đây là cái phần cực kỳ quan trọng uh, để chúng ta có thể định hình xem là thời gian tới khi mà thị trường tạo đáy thực sự hẳn lúc này là các thông tin bao giờ cũng là trở nên tiêu cực nhất thường là thông tin trở nên tiêu cực nhất tức là thông tin nó phản ánh như thế nào với thị trường chẳng hạn chúng ta thì có thể nhìn thấy rằng là khi mà thị trường bắt đầu có thông tin của ngài AB thì với thị trường Nhật Bản thì chúng ta thấy là nó vẫn đang đi ngang đi ngang và thậm chí là nó có đôi chút đi lên tức là cái thông tin này nó không bị ảnh hưởng với thị trường chứng khoán Nhật Bản và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là nó cũng chẳng có ảnh, ảnh hưởng về gì với Việt Nam bởi vì lúc này ông Abe ông đã gì ạ à? là cái người đã nghỉ tức là chúng ta gọi là nghỉ à, thủ tướng rất là lâu rồi nên cái tầm ảnh hưởng của ông với nền kinh với cổ phiếu Nhật Bản cũng như Việt Nam không có nên mỗi một cái phản ứng như vậy thì chúng ta biết rằng là thực tế sự thật là như nào vậy khi chúng ta nhìn cái sự thật như vậy thì chúng ta cũng thể thấy là nếu nền kinh tế những cái tuyên bố của các chính sách kinh tế vĩ mô những cái tuyên bố về hút tiền với bơm tiền về mọi thứ có thể nó ảnh hưởng như thế nào trong xu hướng sắp tới thì những cái thông tin như vậy nó sẽ tác động rất là nhanh và nhà đầu tư chúng ta chúng ta cần phải nắm rõ được bằng cách là à, quan sát xem là phản ứng của cổ phiếu à, Dũng nhận được một vài các thông tin về một số các à, à nhận định khác nhau như họ nhận định là à, từ bây cuối năm thì à, dòng à, liên quan đến dòng ờ, năng lượng sẽ tăng mạnh hoặc là những ngành cổ phiếu phòng thủ tăng mạnh hoặc là những cái dòng cổ phiếu nhóm nào tăng mạnh nhưng thực tế nó không phải như vậy kể cả khi mà chúng ta đoán dự đoán như vậy thì chúng ta cũng phải biết rằng là uh, các nhóm cổ phiếu nó đang biến động như nào về thị trường trong trường hợp mà thông tin tích cực như vậy mà nó đang biến động trái với tự nhiên nó trái với những xu hướng thì rõ ràng là thông tin tích cực nhưng nó có mang tính xấu nhiều hơn vậy để làm thế nào để các bạn có thể nắm rõ điều này thì việc mà nghiên cứu về thị trường hiện tại Dũng đang có một cái chương trình đó là gì ạ? Bí mật đầu tư chứng khoán. Cái chương trình này trong khoảng một tháng nữa sẽ được gì ạ? diễn ra ở Hồ Chí Minh. Anh chị em nào đang ở Hồ Chí Minh có thể tham gia chương trình này. Chương trình uh, bí mật đầu tư chứng khoán thì ở đây sẽ có một cái, cái hội trường khoảng 500 người tham gia. Để trong chương trình này thì nó sẽ có có những cái mức uh, học phí khác nhau với mức học phí mà chúng ta gọi là mức học phí VIP thì khoảng chúng ta sẽ được công bố ở trong cái chương trình đăng ký sau và những cái mức học phí khác nhau tuy nhiên thì đây là những cái mức học phí để giúp cho chúng ta thì ạ, hiểu rõ được là quản trị cảm xúc như nào các nền kinh tế vận động giao những cái chính sách của nền kinh tế vĩ mô tác động như nào đến thị trường chứng khoán và đặc biệt là chúng ta có tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán vậy ở đây chúng ta nếu anh chị em nào đăng ký sớm thì hiện tại chương trình này là được đào tạo trực tiếp của Quang Dũng DVD hai ngày hai ngày các bạn hai ngày trực tiếp của Quang Dũng PD nếu anh chị em nào thì đăng ký sớm có mặt thì ờ, chúng ta có thể đăng ký vào đường link bên dưới à, Dũng không biết là ngày mai ngày kia chương trình nó sẽ như nào bởi vì sau khi số lượng Dũng tin chắc là trong thời gian ngắn số lượng sẽ hết và ờ, cơ hội của chúng ta sẽ không còn nữa nên chính vậy các bạn đăng ký sớm để theo dõi bởi vì trong chương trình này các bạn sẽ học được là làm thế nào để quản trị cảm xúc cái thứ hai là làm thế nào để có hiểu rõ cái tư duy đúng chiến lược đúng và hành động đúng để chúng ta đầu tư thứ ba nữa là chúng ta hiểu rõ là cái nhu cầu tác động nhu cầu của con người ảnh hưởng đến cảm xúc như nào để giúp chúng ta quản trị cảm xúc tốt hơn cái thứ ba là làm thế nào chúng ta kỷ luật làm thế nào để chúng ta có chiến lược để đầu tư chiến thắng và tiếp theo là chúng ta cần phải hiểu rõ là kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán tác động như thế nào đến ngành tác động như thế nào đến gì ạ à? đến những cái nhóm cổ phiếu khác nhau và cái phần quan trọng nhất đó là phần kỹ phần liên quan đến gì ạ à? các quy luật cung cầu nhà đầu tư tạo lập tác động như thế nào mua bán cổ phiếu như thế nào với thị trường thì đây là cái video đầu tiên Dũng muốn giới thiệu chương trình này và chương trình này sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 đầu tháng 8 tại Hồ Chí Minh à, địa điểm ở đâu Dũng sẽ gì ạ à? sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn và các bạn chỉ chỉ đăng ký ở ở phần bên này để chúng ta sẽ là người sớm nhất nhận được cái thông tin về chương trình học sau khi bạn đăng ký vào thông tin khóa học này thì các bạn sẽ nhận được một gì ạ à? loạt các video ở trong này là có rất nhiều video để các bạn tự học trước ạ tại vì trong đó có khoảng độ hơn 30 video 30 video quay sẵn về nền tảng để nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc là nhà đầu tư đã đầu tư lâu năm các bạn đầu tư lâu năm mà chưa có kiến thức chưa có trải nghiệm chưa có hướng đi đúng thì đây là những cái à, khóa học mà Dũng tin chắc là nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi ngay thay đổi nhanh trong thời gian tới mong rằng sẽ gặp lại các bạn ở chương trình đào tạo trực tiếp hai ngày ở Hồ Chí Minh nếu các bạn đăng ký thời điểm này thì các bạn có thời gian để theo dõi toàn bộ video trong đó trước sau đó thì Dũng sẽ là cái người đào tạo các bạn trực tiếp ở trong video này và chương trình này với giá là 268k có lẽ là trong khoảng độ ngày mai tức là ngày mai thì chương trình này sẽ được nâng giá 5 500 và tiếp tục sẽ ở mức giá là một triệu đồng trong một vài ngày tới nên các bạn nào đăng ký sớm vì vừa là chúng ta được gì ạ à? học sớm video thứ hai là gì ạ à? chúng ta sẽ được gì ạ à? nhận cái giá ưu đãi nhất vào chính thời điểm này còn tiếp tục sẽ là một giá khác mà các bạn cần phải gì ạ hãy thanh toán sớm để chúng ta có thể gặp nhau trong chương trình sớm nhất của Quang Dũng BD hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo và chúc các bạn uh, có một buổi tối ngủ ngon và nếu bạn nào lần đầu tiên đăng ký kênh chưa biết đến kênh của Dũng thì nhớ đăng ký và hẹn gặp lại chúng ta ở Hồ Chí Minh Xin cảm ơn rất nhiều và chúc các bạn ngủ ngon